Xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn Thì hôm nay à, là ngày 1 tháng 1 năm 2022 Thì à, xin kính chúc à, quý cô chú anh chị và các bạn có một năm mới và thật nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống Hôm nay thì em đang đứng tại ấp một bên xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương để quay giới thiệu cho cô chú anh chị và các bạn cái miếng đất có diện tích ngang là 25 m và chiều dài đầu của miếng đất là 70 m nhé. Đây là cái miếng đất của chúng ta. Bề ngang là 25 m. Xung quanh cô chú anh chị và các bạn nhìn thấy ờ, nhà cửa này. điện đầy đủ Miếng đất của chúng ta nằm tại ấp 1B, xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. Thì vị trí cái miếng đất của chúng ta cách Ủy ban Nhân dân xã Phước Hòa, rồi uh, trường học, chợ trong vòng khoảng 500 mét. Cách đường DT 750 thì khoảng tầm hơn 200 mét. cô chú chị và các bạn xem thì xung quanh đây là nhà cửa rất đông nhé miếng đất của chúng ta là giáp ranh với cái nhà bên đó đi qua bên này là 25 mét và phía sau đất của chúng ta là giáp với con suối nhé giáp với con suối thì à, cái miếng đất này rất phù hợp cho cô chú chị và các bạn nào mà chúng ta có nhu cầu xây dựng nhà ở nhà vườn là xây dựng nhà trọ nha có sẵn 300 mét thổ cư sổ sách giấy tờ đầy đủ gần khu công nghiệp Tân Bình cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng tầm 55 cây và thành phố mới khoảng tầm 25 đến 30 cây nha rất thuận tiện luôn cái miếng đất của chúng ta dài vào phía bên trong là nó có một con suối nhỏ nhỏ đường là đường sỏi đỏ rộng xe hơi xe tải đi thoải mái nha thì uh, em báo giá luôn cho cô chú chị và các bạn giá của cái miếng đất này là 230 triệu một mét ngang nha ở đây tính là mét ngang 230 triệu cô chú chị và các bạn nào có nhu cầu vui lòng liên hệ số điện thoại 0972 042 552 và kết bạn Zalo cũng số này em sẽ gửi sổ cho cô chú xem và cũng mong cô chú chị và các bạn khi xem video thì ờ, nhớ ấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ nhé rồi xin cảm ơn xin chào và hẹn gặp lại vào những video tiếp theo